viện là một pháp đường trang nghiêm của Phật giáo tôn trí tất cả các vị Phật và Bồ Tát cũng là nơi sinh hoạt tu tập và thuyết pháp của các vị xuất gia vì để đạo tràng trang nghiêm hoàn cảnh thanh tịnh mọi việc vận hành một cách có hệ thống là nơi để các vị xuất gia chuyên tâm tu tập, phát nguyện hoặc xuất gia giải thoát phiền não. Kỷ luật làm việc và nghỉ ngơi nhất quán, biết chính mình, buông bỏ chính mình và không quan tâm đến thế sự phàm tục nhiều. Thiền đường tu trì có giới luật nghiêm mật mộ cổ thần chung công phu bái sám tĩnh tọa thiền định đêm khuya tinh tấn phát nguyện vọng mạnh các vị xuất gia sinh hoạt trong tăng đoàn nghiêm trì giới luật lục hòa cộng trụ nhận thức chính mình buông bỏ ngã chấp tùy đàm bạc Tăng đoàn lấy giới làm thầy Đăng điện về quả đường chấp tác Làm việc đều là sinh hoạt trong chốn thiền môn Văn tư tu chứng Kích trống, thỉnh chuông, đánh bản Tùy thời tùy lúc Sinh hoạt mẫu mực Tinh cần phụng sự từ Sơn Tự là ngôi tự viện hoạt động tôn giáo, truyền thống và tuân thủ các quy tắc rõ ràng của giới luật thanh quy giống như tiếng chuông buổi sáng và tiếng trống buổi tối tinh chuyên không gián đoạn phong ba bạo táp không sờn lòng đoàn hy vọng sẽ tiếp tục khai mở đạo phật và chuyển hóa chính mình độ mình độ người kiến thức đúng đắn và quan điểm đúng đắn gần gũi với xã hội và trường tồn trong cuộc sống hy vọng rằng cánh cửa thuận lợi sẽ thu hút công chúng đến gần với trí tuệ của đức phật đương đầu với những thay đổi của thời cuộc và cảm thấy thanh thản cho mọi nhịp đập trong cuộc sống thế nên tự viện muốn ghi lại chân thật cuộc sống hàng ngày của người xuất gia để mọi người có điều kiện tiếp xúc gần hơn với phật pháp lấy phương tiện pháp môn hướng dẫn mọi người đến gần hơn với Phật Pháp bởi Phật Pháp vốn không lìa thế gian. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sinh hoạt tòng lâm của Từ Sơn Tự 88 đường Đại Bộ Tân Giới Hương Cảng Hồng Kông Nam Mô A Di Đà Phật Kính mời quý vị đón xem Hallelujah.